Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì uh, như anh em nhìn thấy ở đây Hôm nay bên Tấn sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm Đó chính là bộ máy đánh bài đấy là hàng mới nhất của bên mình mới về đây là cái con máy đánh bài CAC 700 là cái dòng máy đánh bài cao cấp nhất hiện nay trên thị trường đó cho anh em cùng xem về cái con máy đánh bài cao cấp này thì hình thức của nó thì giống như là một con iPhone 8 Plus anh em nhé anh em có thể nhìn thấy đây hình thức thì là giống một con iPhone 8 Plus này rất là đẹp cho anh em đó một con máy đánh bài này có thể hỗ trợ cho anh em chơi được rất là nhiều trò chơi liên quan đến bài lá ví dụ như sâm lốc ba cây liêng đấy bài check cao phỏng chắn gần như là tất cả các cái trò liên quan đến bài lá luôn đấy thì trong một cái máy đánh bài này nó sẽ bao gồm cho anh em là máy và một chiếc tai nghe siêu nhỏ này đi kèm đấy rất là ok cho anh em này thì cho anh em cùng xem chi tiết về con máy này thì con máy này tại sao nó được cho là con máy đánh bài cao cấp nhất hiện nay trên thị trường tại vì nó đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho anh em đó chính là báo nhanh báo chuẩn đấy góc báo rộng cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn nhá đó một con máy mà khi anh em đi chơi sử dụng thì hỗ trợ cho anh em cực kỳ là tốt Nhưng anh em chưa sử dụng cái dòng máy đánh bài này thì anh em còn chưa tin đấy cứ nghĩ là mọi chuyện tất cả là tào lao hết nhưng mà trong clip này mình sẽ test cho anh em cùng xem về trực tiếp về cái độ hiệu quả của nó đem lại đấy kể cả những anh em thầy thợ nhé người ta cũng vẫn sử dụng các cái dòng máy đánh bài này đấy tại vì nó sẽ đem lại độ hiệu quả cao cho người sử dụng đấy thì cho anh em cùng xem mình sẽ test cho anh em ở cái trò chơi đó là trò chơi liêng đi đấy thì uh, cho anh em cùng xem qua về máy thì máy này anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn là bình thường rất là mượt anh em đấy không ạ đấy vuốt qua vuốt lại mượt như máy hàng Apple luôn đó lắp sim bằng nghe gọi bình thường anh em muốn đăng nhập vào game anh em bấm vào nút gọi giúp mình đó sau đó bấm mã thăng 2580 thăng đó thì khi nó đã hiện lên như thế này rồi là một phần cài đặt anh em bấm vào đăng nhập giúp mình đấy đăng nhập ở đây nó sẽ hiện lên một loạt phần cài đặt này cho anh em thì những cái phần này ấy, thì anh em hãy đón chờ video sau của mình đấy mình sẽ dành riêng một video để giới thiệu đến cho anh em hướng dẫn cho anh em cách sử dụng của nó anh em nhé còn trong clip này thì mình chỉ test cho anh em về độ chuẩn xác và độ hiệu quả của nó thôi đây mình sẽ test ở trò liêng này ở cái trò liêng này thì nó sẽ có hai cái chế độ báo cho anh em để giúp cho anh em chơi một cách dễ dàng đấy cái chế độ báo thứ nhất đó chính là chế độ nó sẽ báo cho anh em là trụ nào lớn nhất bài nào lớn nhất đấy để giúp cho anh em khi đánh anh em có thể né được cái bài lớn hoặc là anh em có thể là đánh ẩm tẩy đấy rất là ok rất là hiệu quả nhá đấy thì mình sẽ để ở đây là chế độ báo nhà lớn nhất số người chơi thì mình sẽ tùy chỉnh ở đây là để mặc định là bốn người đấy sau đó mình sẽ bấm bắt đầu trò chơi này thế nhưng lưu ý này cái phần mắt camera nó sẽ nằm ở góc bên phải bên dưới này anh em đặt bài đặt hướng ở đây ra một khoảng cách khoảng 35 cm đó là ok thì bài ấy thì là anh em bắt buộc phải đưa được bài vào anh em mới có thể sử dụng được nhá đó anh em phải đưa được bài vào mình sẽ đặt này ví dụ như khi mình đặt bài vào góc máy này anh em nghe thấy không ạ máy báo 4 tức là sao tức là nhà số 4 sẽ là nhà lớn nhất đấy chia này chia ra thì nhà số 4 sẽ là nhà lớn nhất này đó bài số 4 6 điểm đấy 6 điểm nhưng mà đây 63 rô vẫn là lớn nhất này còn bài của mình 6 điểm nhưng 62 rô sẽ nhỏ hơn bài số 4 đó đấy rất là ok đúng không ạ máy báo thì cực kỳ là chuẩn xác và rất là nhanh cho anh em đấy này ví dụ mình đặt này máy báo 2 thì tức là nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất đó nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất này 9 điểm anh em thấy không rất là ok nhá đấy số người chơi thì anh em có thể tùy chỉnh bằng cách nào ví dụ như anh em đang chơi bốn nhà như thế này đấy anh em đang chơi bốn nhà như thế này mà có người vào chơi ấy, anh em chỉ cần bấm nút âm lượng giúp mình đây à. số người 6 này mình sẽ để 5 người đi mình sẽ để 5 người sau đó mình đặt bài này máy báo cho anh em bấm nút âm lượng tăng đó máy báo 2 thì nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất rồi anh em bấm nút âm lượng nút tăng thì nó sẽ tăng số người nút giảm thì nó sẽ giảm số người anh em nhé ví dụ như đây mình sẽ chia này năm nhà máy báo hai thì nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất cho anh em đó anh em thấy không ạ bài số 2 9 điểm lớn nhất trong đây ok cho anh em đấy đấy là cái chế độ báo đầu tiên mà nhiều anh em đi đánh liêng anh em hay sử dụng để đánh ẩm tẩy rất là hiệu quả và hợp lý cho anh em còn một cái chế độ báo khác ấy rồi trở lại cho anh em này nó còn một chế độ báo nữa đó là chế độ mà bỏ lá bỏ lá để bài anh em là bài lớn nhất đấy đây chế độ bỏ lá để được bài lớn nhất là sao là khi máy nó báo ví dụ như này à máy nó báo 4 thì anh em chỉ cần bỏ 4 lá đi này 1 2 3 4 bài anh em sẽ là bài lớn nhất đấy chia này anh em thấy không ạ bài mình 8 là 8 10 rô này lớn nhất chưa ok bài này thì 8 thua đó và nhiều anh em cũng thắc mắc với mình rằng là ví dụ như là nhà khác làm cái thì sao nhà khác làm cái thì mình bỏ lá kiểu gì ví dụ như là nhà số 2 này làm cái đi này đặt này nhà số 2 này làm cái mà máy báo năm mình chuyển bỏ đi hai lá này sau đó mình chia đấy mình chia từ nhà số 2 luôn anh em nhé thì bài mình sẽ là bài lớn nhất 8 điểm anh em thấy không rất là ok đó rất là ok rất là hiệu quả cho anh em này tại sao lại như vậy tại vì nó sẽ có một cái công thức tính cho anh em đây mình sẽ tính cho anh em này ví dụ như là nhà số 2 này làm cái nhà số 2 làm cái thì anh em tính theo cái công thức 0123 tức là đánh 4 nhà ấy, thì mình sẽ là số 3 0123 đó thì khi mình đặt bài đây ví dụ như mình sẽ bỏ đi để cho nó báo cho nhiều lá một chút này ví dụ như đây 7 7 nhá mà nhà này nhà số 0 1 2 3 nhà mình nhà số 4 đúng không ạ nhưng mà đếm từ 0 1 2 3 này thế anh em lấy 7 trừ đi 3 còn 4 anh em chỉ cần bỏ đi 4 lá cho mình 1 2 3 4 đấy thì chia chia từ nhà số 2 này thì bài mình sẽ là bài lớn nhất đó anh em thấy không chuẩn cho anh em đấy cho nên là việc việc là nhà nào làm cái không quan trọng đấy anh em đều có thể lấy được bài lớn nhất về mình thì uh, anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến cái dòng sản phẩm máy đánh bài này ấy, thì anh em có thể là vui lòng là liên hệ trực tiếp đến các cái số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 05641 77777 0974 439999 0974 07 3333 đấy có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng những anh em nào mà gần cơ sở bên mình ấy thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm anh em nhé. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em cứ điện trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa khi đặt hàng, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì à, tất cả anh em mà khi đặt hàng của bên mình ấy đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền anh em nhé đấy rất là ok cho anh em luôn thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo